Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến buổi phân tích nhận định thị trường à, tuần từ ngày 20 cho đến ngày 24 tháng 12 năm 2021. Có lẽ chúng ta đang bước vào những à, ngày tháng cuối cùng của năm 2021 và nói chung thị trường tài chính trong một năm qua của chúng ta là một thị trường con bò tăng mẹ giá rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên riêng đối với cậu vàng thì nó lại là thị trường con gấu. Cậu vàng của chúng ta hoàn toàn điều chỉnh đạt đỉnh từ đợt tháng à, 8 năm 2020 điều chỉnh cho đến bây giờ cậu vàng vẫn chưa bứt phá vượt đỉnh tuy nhiên cá nhân tôi thì đánh giá là về xu hướng dài hạn thì cậu vàng sẽ là tăng giá do vậy cái bước thụt lùi trong năm 2021 nó chỉ là một cái bước lùi để lấy đà tiến lên của cậu vàng trong năm 2022 thôi tuần qua thì cậu vàng của chúng ta biến động có một cái dâu thần thánh tại cái phiên uh, biên bản của họp FOMC ra uh, cắt dừng lỗ cái khu vực mua vùng 6x của chúng ta sau đó thì quay lên đúng như kỳ vọng 1813 trước khi đóng cửa 1798 có thể nói là cậu vàng đặt xây được một cái nền rất chắc ở cái vùng uh, giá 70 uh, 70 85 và cái vùng này chắc chắn nó sẽ là một cái vùng hỗ trợ rất là mạnh mỗi khi cầu vàng điều chỉnh xuống trong tuần tới trước khi tiếp tục bứt phá đi lên trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật cậu vàng và các ờ, chỉ số các cặp tiền tệ thì tôi sẽ điểm qua cái thông tin cơ bản ảnh hưởng đến thị trường tuần qua thì như chúng ta biết tâm điểm của chúng ta chính là của MMC trước đó thì chúng ta biết là cái chỉ số ờ, ờ, doanh số bán lẻ của Mỹ doanh số bán lẻ của Mỹ này thì xấu hơn kỳ vọng tức là nó cho thấy cái cái cái chi tiêu đang hụt hơi của nền kinh tế đấy ạ à, tâm điểm của chúng ta tuần qua chính là cuộc họp FOMC thì như các bạn biết rồi cuộc họp FOMC của Fed ạ thì có 3 điểm cần lưu ý. Điểm thứ nhất là Fed đã thừa nhận cái lạm phát uh, cao và sẽ kéo dài lâu hơn dự kiến trong một thời gian. Fed không nói thời gian bao lâu. Đó. Uh, cái thứ hai là Fed đã tăng tăng gấp đôi cái tốc độ ờ, siết QE. Trước đó chúng ta biết là hết tháng 12 này thì Fed đang mua với tốc độ là 90 tỷ đô la một uh, tháng thì từ tháng 1 Fed sẽ giảm mỗi tháng 30 tỷ như vậy đến hết tháng 3 là cái QE sẽ kết thúc à, điểm thứ, thứ ba đó chính là cái lộ trình tăng lãi suất của Fed thì như chúng ta biết Fed đạt được sự đồng thuận của các thành viên là có 12 trên 18 thành viên FOMC là đồng thuận sẽ tăng lãi suất là 3 lần trong năm 2023 à, 3 lần 2022 3 lần 2023 và 2 lần 2024 Fed cũng có điều chỉnh lãi suất dài hạn à, trước đó thì Fed dừng lãi suất là ở năm 2024 ở mức là 1,8% còn lần này thì lãi suất dài hạn của Fed năm 2024 dự kiến là 2,4% như vậy chúng ta biết là kỳ vọng tương lai tất nhiên là những cái dự kiến trong vòng 2 năm tới nó sẽ còn thay đổi theo những cuộc họp của Fed nhưng chúng ta biết là kỳ vọng lạm phát đang tiếp tục tăng và Fed cũng siết QE nhanh hơn dự lộ trình tăng lãi suất cũng nhanh hơn và nhiều hơn đó chúng ta nên lưu ý điều này nó cho thấy là cái áp lực lạm phát hiện nay đang là cái biến số chính và là cái mối quan tâm hàng đầu của Fed chứ không phải là toàn dụng việc làm nữa đó là về Fed còn uh, tiếp theo là vào uh, ngày thứ năm 16 thì ngân hàng trung ương anh cũng lần đầu tiên là tăng lãi suất Đó. À, tuy mức tăng không nhiều nó tăng từ 0,1 lên 0,25% mức tăng 0,15% nhưng nó cho thấy đánh dấu cái việc thay đổi cái chính sách từ việc từ mở rộng chính sách tiền tệ và cung cấp tiền rẻ sang cái việc là bắt đầu siết siết tín dụng và bắt đầu uh, nâng lãi suất tức là gần như cái thập kỷ tiền rẻ uh, bắt đầu quay đầu Đó. Ờ, chính sách tiền rẻ bắt đầu đổi hướng và điều này thì ảnh hưởng như thế nào đến thị trường tài chính thì có lẽ chúng ta cần thời gian chúng ta cần 6 tháng đến một năm nó mới có câu trả lời chính xác chứ khi vừa công bố tuần trước thì rõ ràng sau một hai phiên thì nó không nói lên điều gì vì thị trường nó luôn có độ trễ của chính sách nó sẽ không phản ánh ngay nhưng nếu chúng ta xét trên quy mô dài thì chúng ta biết cái chính sách tiền rẻ này được Fed và các ngân hàng trung ương áp dụng bắt đầu từ năm 2008 đây chúng ta có thể nhìn cái ờ, tốc độ tăng cái bảng cân đối của Fed thì chúng ta biết cái tốc độ ờ, bơm tiền của Fed à, đến cuối 2008 đầu 2009 ở ờ, thì cái bảng cân đối của Fed mới ở mức là 800 tỷ đô la hiện nay thì đang ở mức 850 8.500 tỷ chúng ta biết là tăng hơn 10 lần trong có 12 năm à, chúng ta nhìn cái bảng cân đối của Fed nó mở rộng một cách kinh khủng điều này chứng tỏ là cái thập kỷ vừa qua trong 12 năm vừa qua thì là cái tiền được bơm ra một cách tràn lan vô tội vạ tiền nó rẻ có thể gọi là tiền rẻ như như giấy lộn có thể gọi là như vậy đấy là lý thi lý do giải thích vì sao mà thị trường tài chính của chúng ta trong một thập kỷ vừa qua là tăng một cách phi mã tăng một cách điên cuồng và đương nhiên ờ, khi mà Fed và các ngân hàng trung ương ờ, lớn trên thế giới bắt đầu quay đầu chính sách thì cái thập kỷ tiền rẻ nó sẽ quay đầu thì đương nhiên các thị trường tài chính cũng sẽ phải đảo chiều quay đầu thôi vấn đề là nó cần thời gian chúng ta lưu ý đó là toàn bộ cái chính sách tiền tệ do vậy cá nhân tôi đánh giá là với cái chính sách quay đầu xe của Fed thì và các ngân hàng trụ lớn trung ương trên thế giới thì nó đánh dấu là sự kết thúc của chính sách tiền rẻ và các thị trường tài chính sẽ không nhận được hỗ trợ của tiền rẻ nữa coi như là những bữa ăn miễn phí sẽ có dấu hiệu kết thúc Đấy, nhạc sẽ nhạc sẽ tan tiền sẽ tàn thôi Đấy, có thể là nhạc sẽ tắt bữa tiệc miễn phí sẽ kết thúc và quá trình điều chỉnh sẽ diễn ra quá trình giảm dư nợ cái xì hơi bong bóng Ờ, nếu nó xì hơi nhẹ thì nó sẽ ảnh hưởng ít nhưng mà nếu mà nó hạ cánh cứng xì hơi mạnh thì có thể nó sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng rất là lớn một đợt lao dốc rất là mạnh trong tương lai tương lai gần thôi không phải tương lai xa đâu mà có thể năm 2022 sẽ là một năm đánh dấu bước ngoặt rất là lớn cá nhân tôi đánh giá là nó rất là bản lề đấy do vậy ờ, với chính sách tiền rẻ kết thúc thì cái gì sẽ bị ảnh hưởng Ờ, thì cá nhân tôi đây tôi nói lại nhé đây là quan điểm cá nhân tôi nhé à, nó không đại diện cho uh, bất cứ một cái trường phái nào cả mà nó là cái quan điểm cá nhân của tôi tôi chia sẻ cái quan điểm cá nhân và cái góc nhìn của tôi cái đánh giá của tôi về thị trường để các bạn có thêm cái thông tin tham khảo à, đây không phải khuyến nghị mua bán hay là uh, những cái khuyến nghị đầu tư gì cho các bạn nên các bạn có thể tham khảo và lớn rồi chúng ta cũng nên đưa ra quyết định của mình mình là người quyết định cuối cùng với đồng tiền của mình cá nhân tôi đánh giá nhé thị trường tài chính trong đó có chứng khoán này bất động sản này tiền điện tử này năm sau sẽ làm là một năm ờ, điều chỉnh thậm chí có thể là một năm sụp đổ à, do chính sách tiền rẻ kết thúc à, à, còn ờ, đối với thị trường hàng hóa hàng hóa nói chung và trong đó có vàng nói riêng thì năm sau sẽ một năm thăng hoa à, nó có hai lý do lý do thứ nhất đó, là tiền tất cả thị trường thì nó luôn là cái bình thông nhau khi tiền chảy ra khỏi thị trường này thì nó sẽ luôn tìm đến một thị trường khác đó và chúng ta biết trong quá trình phép in tiền vô tội vạ thì không phải mình phép đâu kể cả ngân hàng Việt Nam cũng vậy thôi nói mình phép thì nó hơi oan bởi chúng ta chú tâm lên phép thôi đây tôi nói ngay cho các bạn biết là cái dư nợ tín dụng của Việt Nam năm 2008 à, á, thì cuối 2008 dư nợ tín dụng của chúng ta là 1,5 triệu tỷ còn hiện nay á, thì dư nợ tín dụng của chúng ta rơi khoảng độ 12 triệu tỷ như vậy tốc độ in tiền của chúng ta cũng à, đâu đó rơi hơn 8 lần nó cũng gần ngang ngửa phép đúng không ạ Fed thì tốc độ in tiền của Fed thì ờ, tăng 10 lần chúng ta cũng 8 lần nói chung là các nước khác thì cũng tương tự thôi nó cũng là 19 10 không không có gì cả Do vậy khi mà thị trường tài chính điều chỉnh thì rõ ràng nó sẽ phải tìm đến một nơi kênh đầu tư nào đó sẽ là hầm trú ẩn an toàn có rất nhiều người nói là tiền điện tử hay là bitcoin cá nhân tôi thì lại không nghĩ là vậy cá nhân tôi thì đánh giá là tiền điện tử nói chung và bitcoin nói riêng thì sinh ra trong giai đoạn tiền dễ dãi nên có thể nó chỉ là một sản phẩm dư thừa của cái giai đoạn mà tiền tệ rẻ nó chưa chứng minh được sức mạnh của nó ờ, khi nền kinh tế suy thoái và lời khủng hoảng nên tạm thời thì tôi sẽ không đánh giá về tiền điện tử sẽ lao dốc hay không à, khi thị trường khi các thị trường tài chính sụp đổ nhưng mà cá nhân tôi quan điểm cá nhân tôi thì tôi đánh giá là tiền điện tử sẽ sụp đổ cùng thị trường tài chính bởi vì nó là sản phẩm dư thừa của chính sách tiền rẻ thôi hệ quả của chính sách tiền rẻ thôi chúng ta biết trước 2008 nó không có tiền điện tử có nhiều bạn ở đấy là công nghệ chưa phát triển đúng một phần là công nghệ nhưng một phần nữa là là cá nhân tôi đánh giá đấy là những cái sản phẩm tài chính nó sẽ phát sinh ra trong một cái môi trường điều kiện thuận lợi là do tiền rẻ thì khi tiền rẻ kết thúc thì những cái sản phẩm tài chính mà nó không sinh ra lợi nhuận chúng ta biết thực chất cái tiền điện tử của chúng ta là mô hình ponzi là lấy tiền người sau trả tiền người trước nếu không có tiền vào mới nữa là nó sẽ sụp đổ thế thôi bởi vì nó không như cổ phiếu nó không sinh ra lợi nhuận Đấy. À, nó không đưa vào sản tiền vào sản xuất không vào lưu thông không tạo ra cái tăng trưởng đấy còn nếu chúng ta bảo là BTC nó là vàng kỹ thuật số thì tôi nghĩ cũng chưa có gì chứng minh cả vàng để đến thời điểm hiện nay thậm chí ngoài vàng chúng ta có bạc bạch kim đấy thì đến thời điểm hiện nay để nó chứng minh giá trị của nó nó đã trải qua nhiều nghìn năm đấy, khẳng định được giá trị còn BTC thì mới có 10 năm chưa nói đến cái gì một đứa trẻ mới năm tuổi thì chưa thể nói được là nó sẽ phát triển hay không phát triển có thể chết yểu thì sao nên chúng ta cũng không không không thể đánh giá được chúng ta tranh cãi một vấn đề về tương lai thì nó không có kết quả do đó cái đấy cũng không nên tranh cãi đây là tôi nêu quan điểm cá nhân của tôi cá nhân tôi nghĩ là riêng BTC và tiền điện tử chúng ta cần cần trải qua một đợt ừ, điều chỉnh và sụp đổ của thị trường tài chính rồi chúng ta biết nó có tồn tại được hay không hay khẳng định được sức mạnh hay không còn riêng vàng và các thị trường hàng hóa đặc biệt các kim loại quý thì tôi rất là tin tưởng Đó. bởi vì một nghìn năm nay nó đã khẳng định được giá trị của nó và có lẽ một nghìn năm tới cũng chưa có sản phẩm thay thế Đó. chúng ta biết đã nói đến tài sản thì cuối cùng nó phải là những sản phẩm mà nó thân thuộc nó phải cầm nắm được nó phải có giá trị sử dụng Đó. còn uh, tất cả các sản phẩm khác thì đặc biệt là tiền điện tử thực ra thì khi chúng ta nghĩ nó có giá trị thì nó có giá trị còn nghĩ không có giá trị thì nó không có giá trị thì thôi đúng không ạ giống như nếu bây giờ tôi có một viên sỏi tôi ở viên sỏi của tôi đắt hơn viên kim cương chả ai cấm cả đúng không ạ nếu mà tôi tạo được một, một mô hình ponzi mà mọi người khác đều công nhận viên sỏi của tôi đắt hơn kim cương thì nó sẽ đắt hơn kim cương nhưng thực tế thì nó không khẳng định giá trị của nó <laughs> đó là về cái thị trường tài chính thì do cái chính sách quay đầu xe của Fed thì thôi có nói cái dài hơn một chút để chúng ta có cái tầm nhìn trong năm 2022 thôi còn đó là việc của năm 2022 Đấy. còn trước mắt thì những điều đó chưa xảy ra nên chúng ta chờ đợi lúc nào xảy ra thì có dấu hiệu thì chúng ta sẽ nhìn thấy thôi vì chúng ta biết rồi à, từ năm 2008 đến giờ thì mỗi năm tăng trưởng của GDP của Mỹ chỉ 3% thôi đấy Ờ, vậy thì cái tốc độ cung tiền của Mỹ như thế này thì rõ ràng là cái lượng tiền dư thừa nó đi đâu thì tiền dư thừa nó chạy hết vào sản phẩm tài chính đấy đấy là lý do GDP tăng trưởng 3% 10 năm thì GDP của Mỹ tăng trưởng chưa gấp đôi đó. như GDP của chúng ta mỗi năm tăng trưởng 6% 10 năm chúng ta cũng tăng trưởng gần gấp 3 chúng ta GDP của Việt Nam năm 2008 là 99 tỷ đô hiện nay thì đang là 271 tỷ Ờ, đây là theo cái GDP thống kê ở ờ, trên ờ, trading economics và chưa đánh giá lại các bạn nhé còn chúng ta đang thống kê chúng ta 320 mấy tỷ đấy là chúng ta đánh giá lại ừ, tôi cũng cũng không biết là những con số nói là độ chính xác đâu tôi nghĩ là nó có mức tương đối thôi và nó không sai số quá nhiều à, còn tuần tới thì sao tuần tới chúng ta có tin tức gì không tuần tới nhé thứ hai chúng ta không có thông tin gì quan trọng thứ ba chúng ta cũng không có thông tin gì quan trọng ngày thứ tư thứ tư thì thông tin mỹ cũng không nhiều thông tin mỹ cũng có mấy thông tin nó gọi là khá thôi ở mức ờ, GDP final thì số liệu chính thức nó cũng không thay đổi quý quý ba rồi Đấy. cái ờ, doanh số bán nhà doanh số bán nhà cũ đã qua sử dụng nó cũng không ảnh hưởng quá lớn có đến ngày thứ thứ năm thì chúng ta sẽ có thông tin à, tối ngày thứ năm chúng ta vào 830 chúng ta có chỉ số là Core PCE Index chỉ số đo lạm phát của Fed dự kiến tăng 0,4% à, đơn đặt hàng hóa lâu bền và hàng hóa lâu bền lõi ngày thứ sáu chúng ta cũng có niềm tin tiêu dùng, doanh số bán nhà mới. Có thể nói là tuần này không có thông tin nào mạnh, do vậy tuần này nhiều khả năng thị trường tài chính và cộng bạn sẽ biến động theo kỹ thuật phản ánh thông tin tuần trước. Đó. Và ngày thứ sáu thì Mỹ Bank Holiday rồi. Do vậy có thể nói là tuần này chúng ta không có nhiều thông tin. Thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật và cũng gần cuối năm rồi các ờ, kỳ nghỉ lễ Noel và kỳ nghỉ năm mới do vậy thị trường sẽ dao động nó không được sôi động lắm và khi thị trường không dao động sôi động bởi nhiều quý đầu tư nghỉ nhiều quý đầu tư lớn nghỉ thì chúng ta hết sức lưu ý là thị trường rất có thể sẽ có những cái đợt biến động rất mạnh do các nhà tạo lập là đánh láo tức là tận dụng thị trường thanh khoản thấp để kéo xả ờ, phục vụ một cái mục đích gì đó do vậy chúng ta giao dịch hết sức cẩn thận đó xét về góc độ thông tin có lẽ là thị trường sẽ sẽ sẽ ừ, thẩm thấu cái thông tin uh, tuần trước FOMC và thông tin nâng lãi suất của BOJ đó là xét dưới góc độ thông tin nhé còn uh, với chỉ số DXY Dollar index thì chúng ta biết tuần qua Dollar index tăng tăng giá khá là mạnh đóng cửa tuần Dollar index đại đang thể hiện sự bứt phá sau 3 tuần lưỡng lự đô la index đang bứt phá và đóng cửa 96.67 điều này cho thấy là đô la index sẽ tiếp tục bước vào cái chu kỳ tăng giá và sẽ hướng đến cái mốc 100 Đấy. với việc tăng giá của đô la index thì nó sẽ gây áp lực điều chỉnh lên các cặp tiền tệ khác gắn với đô la index và cái lực tăng của cậu vàng sẽ bị hãm lại cậu vàng thì sẽ có lực tăng từ hai lý do lý do thứ nhất là do lạm phát thì vàng sẽ là hầm trú ẩn Đó, chống lại lạm phát và thứ hai là khi các thị trường tài chính khác điều chỉnh bây giờ thì mới là điều chỉnh thôi chúng ta chưa thể nói sụp đổ khi nào sụp đổ chúng ta nói sau thì dòng tiền sẽ tìm đến kênh trú ẩn và vàng luôn là sự lựa chọn hàng đầu Đó, chúng ta lưu ý nhé nên mặc dù đô la tăng nhưng vàng cũng vẫn duy trì xu hướng tăng nhưng khi đô la tăng thì cái xu hướng tăng của vàng nó sẽ bị hám bớt thế thôi à, còn đối ứng cậu vàng của chúng ta đây tuần sau thì có lẽ xu hướng chính chủ đạo của chúng ta vẫn là canh mua thôi chúng ta có thể nhìn thấy cái ờ, vùng điều chỉnh trước đó này cái cậu vàng xây được một cái vùng giá rất là tốt Đấy, quanh vùng 8x đây do vậy rõ ràng khi vàng điều chỉnh xuống đến 8x chúng ta sẽ canh mua có lẽ chúng ta canh mua quanh M200 trên H4 nó ở vùng giá quanh 85 85 cộng trừ 23 giá đây là khu vực chúng ta canh mua trong tuần chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá vượt qua Fibonacci 618 nếu chúng ta hướng đến cái đường trendline trước đó hỗ trợ không kể cái phiên chọc láo ngày thứ tư thì ở dưới 70 như vậy chúng ta canh mua quanh 8x dừng lỗ 70 đó. hướng đến chốt lời của chúng ta ngắn hạn thì chúng ta hướng đến 815 hôm qua hôm cuối tuần đấy còn cá nhân tôi thì đánh giá cậu vàng sẽ vượt qua 815 và tuần tới sẽ hướng đến vùng giá là 830 thậm chí là 860x đó tuần tới như vậy xu hướng chủ đạo chúng ta tuần tới là canh mua nhé chúng ta canh mua vùng 17 18 1880 1885 đấy là khu vực phù hợp để mua dừng lỗ 1780 ờ, mua tôi xin lỗi mua khu vực 1780 1785 dừng lỗ ở 1770 và chốt lời thì chúng ta chốt lời 30 đến 50 giá đó là đối với cậu vàng xu hướng thì chủ đạo chúng ta chỉ canh mua thôi nhé không có một chút gì đó canh bán cả cá nhân tôi thì đánh giá cái việc cậu vàng bứt phá khi phép công bố chính sách tăng lãi suất nó thể hiện rõ sức mạnh của cậu vàng rồi Đấy. và với việc lạm phát cao thì vàng sẽ là hầm trú ẩn nó khá là an toàn đối với các cặp tiền tệ thì đô la tăng giá do vậy chúng ta rất khó để kỳ vọng Uzi có thể điều chỉnh về 111 để chúng ta mua tuy nhiên đồng yên nó cũng khá là mạnh chúng ta nhìn thấy nhiều tuần liên tiếp nó đi ngang do vậy đồng yên thì chúng ta sẽ không giao dịch đối với đồng bảng thì với việc uh, ờ, BOJ nâng lãi suất thì nâng lãi suất trước phép cơ do vậy tôi kỳ vọng uh, đồng bảng sẽ có một nhịp tăng giá trước khi nó test lại cái chen phía trên này trước khi nó có thể là ờ, nếu nó test mà thất bại thì nó sẽ tiếp tục đi xuống còn nếu test thành công thì nó có thể bứt phá đi lên do vậy đối với đồng bảng thì tôi khuyến nghị là chúng ta sẽ canh mua nhé chúng ta canh mua khi đồng bảng test lại đáy cũ vùng giá là 1.3170 3180 nhé chúng ta dừng lỗ 60 pip cho tôi tức là 1.3100 3110 chốt lời đồng bảng thì chúng ta chốt lời 200 pip đến 300 pip đó tức là đồng bảng tôi khuyến nghị canh mua tuy nhiên đối với đồng âu thì tôi lại khuyến nghị chúng ta canh bán đó. trường hợp lý tưởng nhất thì nếu eu phục hồi trở lên khu vực này chúng ta sẽ bán rất là lý tưởng này 1.1360 Đấy, thì chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời 200 pip. Ngược lại, nếu không thì chúng ta đợi EU là phá qua đáy cũ rồi test lại thì chúng ta bán tức là chúng ta đợi EU phá qua 1.12 11200 phá qua đóng cửa phía dưới sau đó test lại thì chúng ta bán tại kỳ điểm test lại và chúng ta dừng lỗ 50 pip cũng chốt lời 200 pip cho tôi bởi vì sao chúng ta biết là ờ, BOE tăng lãi suất đồng bảng được hỗ trợ Fed cũng công bố sẽ rút QE và tăng lãi suất USD được hỗ trợ nhưng mà EU thì không EU thì chưa hề nhắc đến cái việc quay đầu chính sách Đấy. do vậy đồng euro sẽ giảm giá đối với đồng UCA thì USD tăng giá thì đương nhiên là uh, ờ, CAD giảm giá đâu đã rất lâu rồi Đấy. thì trên chát tuần thì AU mới vượt vượt qua mây đóng cửa trên mây do vậy xu hướng chính của AU chúng ta cũng canh mua thôi hơi gì à xu hướng của chúng ta là canh mua theo cái trend này nhé nếu AU điều chỉnh xuống quanh khu vực đây 1.28 2810 2820 chúng ta mua hiện nay đang là 1.2895 như vậy điều chỉnh tầm 90 pip 890 pip chúng ta mua nha chúng ta dừng lỗ dưới cái này 1.2750 tức là chúng ta dừng lỗ tầm 560 pip còn chốt lợi các bạn chốt lời tôi 2300 pip nhá ờ, USD tăng giá mà u gạc đấy đối với AU cũng vậy AU thì USD tăng giá thôi AU sẽ xuống giá tuy nhiên trên chart tuần thì trước đó AU nó có một cái cặp nến đảo chiều à, và cái ba tràng ngữ lâm nó khá là mạnh do vậy tôi nghĩ là các tín hiệu AU nó không đồng nhất chúng ta không giao dịch đối với ờ, đồng bảng trên yên cũng vậy thôi bảng trên yên thì bảng tăng giá do vậy xuống bảng trên yên chúng ta cũng canh mua nhé các bạn canh mua quanh đáy cũ cho tôi 149.5 đấy 149.5 149.3 này dừng lỗ 148.7 cho tôi còn chốt lời thì tầm 300 đến 400 pip đối với đồng bảng trên yên đó là các cặp tiền tệ thì xu hướng chính các đồng gắn với USD thì chúng ta canh mua USD nhé bán các cặp tiền tệ khác còn riêng đồng bảng thì chúng ta lại canh là đồng bảng tăng giá so với USD nên canh mua lên đồng bảng mua USD và mua đồng bảng mua vàng mua USD mua đồng bảng như vậy chúng ta canh bán cái gì thì đương nhiên rồi như tôi vừa nói các thị trường tài chính sẽ điều chỉnh và có thể sụp đổ thì chúng ta sẽ canh bán các thị trường tài chính còn lại thôi đúng không ạ <laughs> chưa hết là chỉ số chứng khoán Mỹ thì chúng ta nhìn thấy đấy chứng khoán Mỹ sau khi test lại cái vùng 36.000 à, hiện nay đang đóng cửa 35.400 à, ờ, cá nhân tôi thì đánh giá chứng khoán Mỹ đang có dấu hiệu hình thành mô hình vai đầu vai tất nhiên là nó nó chưa hình thành xong đây là chúng ta đang dự đoán mô hình thôi các bạn nhé Đấy. nó sẽ xác nhận khi Dow Jones phá qua đường viền cổ đóng cửa dưới 34.000 một lần nữa nó sẽ xác nhận hiện nay thì đang 35.400 cách 1.400 giá thôi Đó. Ờ, cách có 4% thôi cái này nó cũng dễ thôi mà chúng ta sẽ chờ đợi những phiên tới do vậy rõ ràng với cái mô hình vai đầu vai này chúng ta dự kiến thì rõ ràng đối với Dow Jones chúng ta hoàn toàn sẽ canh bán thôi chúng ta canh bán ở cái vai phải này và dừng lỗ qua đỉnh đỉnh Dow Jones đấy 36.7 đấy chúng ta dừng lỗ ở đây chúng ta canh bán trên 36 nếu nó điều chỉnh lên còn nếu không điều chỉnh lên chúng ta đợi phá đường viền cổ chúng ta bán theo sau nên rất là rõ ràng và rất là dễ rồi đúng không ạ dễ hiểu rồi mua thì tuyệt đối không nhé chúng ta nhìn Dow Jones của chúng ta tăng được trong giai đoạn tiền tệ rẻ đây đây thì đấy, chứng khoán Mỹ tăng à, chỉ số Dow Jones tăng từ đáy 6.500 lên 36.500 tăng 6 lần một mức rất là khủng khiếp à, chỉ số S&P 500 còn tăng khủng khiếp hơn đấy SP500 thì ờ, đây ở đây lại không có đủ để tôi vào đây tôi sẽ nói. SP500 tôi nhớ đâu đó từ mức 500 thì phải <coughs> đây chúng ta chưa có hết tôi nhớ là SP500 đâu đó nó ở mức 500 500 rưỡi gì đó đó nó tăng lên 4.700 ờ, tăng 9 lần và NADAT của chúng ta thì tăng khủng nhất đúng không ạ chỉ số NADAT ờ, của chúng ta à, chỉ số NADAT của chúng ta tăng từ mức 1.000 các bạn nhé đã đã 100 đi CFD đã thì không có đủ chúng ta xem đã đát 100 đi đây Nasdaq 100 của chúng ta tăng từ mức 1.000 ờ, lên 16.000 ờ, 16 lần chúng ta thấy chưa nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng gấp đôi nền kinh tế Mỹ tăng trưởng gấp đôi tín dụng tăng trưởng 10 lần và chính vì tín dụng dư thừa thì nó đẩy cho các tài sản bong bóng Đấy. đây là chỉ số chung nhá chúng ta nên nhớ nhé chỉ số tung thì tăng à, trưởng là 16 lần còn có những cổ phiếu như Tesla tăng trưởng hàng nghìn lần quá là quá là ảo vọng chúng ta biết ở ra hiện nay thì ờ, PE của thị trường Mỹ là 30 đấy PE của các công ty lớn PE của Dow Jones trên 30 PE của e S&P 500 Đấy, trung bình hiện nay đang là mức 23 24 nó rất là cao mức gần như những mức cao nhất trong lịch sử chúng ta biết là với cái tốc độ phát triển uh, kinh tế như hiện tại và với cái việc thay đổi công nghệ hiện nay trước kia thì chúng ta có thể chấp nhận mức PE ở tầm 15 được nhưng tôi nghĩ với cái mức ờ, thay đổi công nghệ hiện nay thì có lẽ thị trường chỉ có thể chấp nhận được ở mức PE 8 đến 10 thôi. Đấy là mức PE chấp nhận được. Còn PE trên 20 nó là quá cao, quá ảo. Vì chúng ta biết bây giờ tốc độ cái thay đổi cái nền kinh tế nó rất là lớn, thay đổi công nghệ rất là nhanh. Do vậy <laughs> chúng ta nghĩ là mấy chục năm sau thì liệu công ty chúng ta đầu tư nó có tiếp tục tăng trưởng được không? Khó lắm. Ờ, bây giờ duy trì tốc độ tăng trưởng đến 10 năm nó là khó rồi. Bởi vì nó thay đổi liên tục tốc độ công nghệ thay đổi liên tục Đấy, nền kinh tế thay đổi liên tục nên các doanh nghiệp duy trì được cái vị thế của mình trong một thời gian dài giờ là rất khó do vậy có lẽ cái quả bong bóng này nó cũng phải đến ngày xì hơi thôi Đấy. chúng ta biết là không có cái gì là mãi mãi cả Đấy. cái quy luật tự nhiên dưới ánh mặt trời là hết ngày đến đêm hết đêm đến ngày à, ngày mùa đông dù nó có lạnh giá bao lâu thì rồi cuối cùng trời nó vẫn sáng ngày mùa hè dù nó còn nóng nực rực rỡ bao lâu thì cuối cùng đêm nó vẫn đến đúng không ạ chỉ có là gì cái đêm ngày mùa hè thì nó ngắn hơn và đêm mùa đông nó dài hơn thế thôi chứ không có gì khác cả do vậy chúng ta hết sức lưu ý nhé khi Fed đã quay đầu chính sách thì rõ ràng là thị trường tài chính hưởng lợi đặc biệt là thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản hưởng lợi từ cái chính sách tiền rẻ sẽ bị quay đầu chính sách còn tất nhiên là mỗi thị trường nó sẽ có độ trễ nhất định ví dụ như thị trường chứng khoán nó sẽ phản ứng nhanh hơn thường độ chế của nó thì không kéo dài quá 3 đến 6 tháng nhưng mà thị trường bất động sản đó, thì độ chế của nó có thể kéo dài hàng năm thậm chí hơn năm là bình thường do vậy chúng ta hết sức lưu ý hiện nay có thể nói chúng ta đang ở cái đỉnh cuối cùng của chu kỳ bong bóng ừ, còn bong bóng thì có thể 3 tháng 6 tháng một năm nữa mới sụp đổ nên chúng ta chưa thể biết được khi nào sụp đổ chúng ta sẽ biết sụp đổ xong chúng ta sẽ biết còn bây giờ chúng ta chỉ có thể là người dự đoán chúng ta đang ở những cái bước thang cuối cùng do vậy chúng ta hết sức cẩn thận đặc biệt các bạn nào tham gia đầu tư trên các thị trường này Đấy. và đương nhiên khi thị trường đã có tư phát đi tín hiệu cảnh báo đảo chiều thì chúng ta cũng chỉ canh bán thôi đúng không ạ chỉ số Nasdaq đây là chỉ số Dow Jones thì nó rất là dễ nhìn rồi đúng không ạ nếu nó gãy mô hình vai đầu vai đó còn đối với chỉ số Nasdaq thì chúng ta nhìn theo cái trend này thôi khi nào chỉ số Nasdaq gãy thì chúng ta bán thôi đúng chưa ạ chỉ số Nasdaq khi nào ờ, vượt qua cái đường giá này thì nó sẽ gáy à, chỉ số Nasdaq khi nào đóng cửa dưới phá chen tuần sau là 15.3 nhé đóng cửa dưới 15.3 thì chúng ta sẽ bán xuống theo hoặc chúng ta hoàn toàn bán khi chỉ số Nasdaq cứ đo lại đỉnh đấy tiến hành đo lại đỉnh nhập lại đỉnh thôi 164 166 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 17.000 kiểu như vậy không thì các bạn chờ chắc hơn thì các bạn cứ đợi nó đóng cửa dưới cái chen line đường hỗ trợ xu hướng này còn đối với chỉ số SP500 thì sao SP500 của chúng ta thì nó có mô hình hai đỉnh rồi nó khá là rõ nét rồi bây giờ một là đợi phá đường viền cổ 45.000 chúng ta bán hoặc hai là chúng ta cứ canh mô hình hai đỉnh chúng ta bán dưới hai đỉnh thôi 47.000 trở lên chúng ta bán bốn bốn nghìn tám thì chúng ta dừng bốn nghìn bảy chúng ta bán bốn nghìn tám chúng ta dừng lỗ chốt lời chúng ta cứ mở rộng ra thôi chả có gì cả cái này thì nó là mặc định rồi nói chung là thị trường tăng giá nào rồi phải kết thúc có cái vấn đề cái kết thúc của nó là nhẹ nhàng điều chỉnh bình thường Đấy, 15 2% hay là rơi suy thoái 50 70% thì cái này cá nhân tôi thì tôi tin tưởng đây sẽ là một đợt sụp đổ phải suy thoái tầm 5 7% thậm chí 80% chứ nó không phải là điều chỉnh bình thường 15 2%. Còn phần lớn các chuyên gia hiện nay thì vẫn đang ờ, chỉ đánh giá nó là một đợt điều chỉnh thôi. Tất nhiên là dự đoán tương lai mỗi người có một cách dự đoán mà chúng ta không nên tranh cãi nhiều. Chúng ta tin tưởng ai chúng ta theo người đó thế thôi. Còn không tin tưởng ai chúng ta theo phân tích của chúng ta. Chúng ta nghĩ nào phân tích nào chúng ta làm vậy. Cái này thì không ai cấm cả. Không ai cấm chúng ta suy nghĩ, không ai cấm chúng ta tin ai còn mỗi cái nó đưa ra đều phải có những cái luận điểm và cái chứng cứ nó rất là rõ ràng chứ nó không bình thường cá nhân tôi thì đánh giá cái hành động bơm tiền của các ngân hàng trung ương kể cả ngân hàng trung ương Việt Nam lẫn phép cái việc bơm tiền vô tội vạ và bơm tiền không có kỷ luật trong hơn 10 năm qua thì chắc chắn nó sẽ gây ra hậu quả nó giống như chúng ta cho một đứa trẻ khi nó đã đạt đến béo phì cấp độ 1 thay vì điều chỉnh chế độ ăn của nó và tăng chế độ tập thể dục để nó trở lại trạng thái bình thường thì chúng ta lại kích thích mạnh hơn ờ, ờ, đưa cho nó những liều thuốc bổ tốt hơn bồi bổ nó ăn mạnh hơn và bây giờ nó đã đạt đến cái cấp độ cuối cùng của béo phì rồi đã đến cấp độ 4 rồi bây giờ một là thay đổi hai là hai là hai là tèo rồi và tôi nghĩ là các ngân hàng trung ương cũng đã nhìn ra vấn đề nhưng bây giờ vấn đề họ sẽ rất là tiến thoái lưỡng nam giữa việc thay đổi thế nào kìm hãm làm sao họ đã bơm doping ừ. cấp thuốc cho con nghiện nó đang nghiện quá nặng rồi giờ nghiện đến mức là cứ dừng cấp thuốc là chết thì việc của họ sẽ điều chỉnh thế nào tôi nghĩ là các ngân hàng trung ương hiện nay đang chọn một cái chính sách nó gọi là là là là cho chết dần dần như kiểu cho con ếch vào nồi nước ấy Đấy, chúng ta nấu nước nóng dần nóng dần nó cứ ấm ấm ấm ấm ấm dần đến lúc nó thẳng cẳng nó chết chứ nếu đúng ra bây giờ là phải tăng lãi suất đột ngột thắt tiền mạnh Đấy, giảm mua QE à, không chỉ là cắt giảm QE đâu còn phải giảm dư nợ bằng cách là bán cái trái phiếu ra thu hồi tiền về cơ thì nó mới kìm hãm được lạm phát nhưng có lẽ là các ngân hàng trung ương sẽ không chọn biện pháp này do vậy có lẽ là cái việc ừ, hạ nhiệt thị trường và xem các ngân hàng trung ương sẽ xử lý thế nào liệu có hạ nhiệt được thị trường không hay là sẽ gây ra sụp đổ thị trường thì chúng ta chờ đợi thôi và chúng ta lưu ý nhé khi thị trường điều chỉnh thì vàng sẽ lên ngôi Đó. bất cứ một đợt điều chỉnh một đợt uh, tái cơ cấu nào vàng sẽ lên ngôi đương nhiên là phải tái cơ cấu tiền dư thừa cái sản phẩm bong bóng tài sản nó lên quá cao rồi nó vượt ngoài sức chi trả của người bình thường và nó không còn là một sản phẩm đầu tư nữa chúng ta đầu tư cái gì ở thời điểm này với những doanh nghiệp lớn uh, ờ, ờ, PE đến ba mươi mấy lần thì chúng ta biết ba mấy lần hết một đời người mà bây giờ làm sao các công ty duy trì cái vị thế tăng trưởng ba mấy lần cũng như bây giờ đang tiền rẻ thôi khi mà lãi suất tăng lên thì rõ ràng lợi nhuận sẽ theo tóp lại chứ thì lúc đấy PE nó không phải ba mấy lần nữa thậm chí lên năm mấy lần đến bảy mấy lần nếu giá vẫn đứng ở hiện tại như vậy thì rõ ràng giá phải điều chỉnh thôi đấy là bình thường không có gì cả đó là đối với ờ, chứng khoán nhé còn đối với uh, năng lượng thì sao năng lượng thì nó nằm chung trong giỏ hàng hóa tôi thì đánh giá cái xu hướng của hàng hóa sẽ là tăng lên do vậy xu hướng chính là dài hạn của chúng ta là canh điều chỉnh xuống mua lên nhé còn ngắn hạn thì năng lượng ừ, giá dầu đang điều chỉnh bước vào chu kỳ điều chỉnh do vậy chúng ta có thể nhìn thấy là cái tuần qua giá dầu đi trong vùng tích lũy là 69773 này giá dầu đang tích lũy rất mạnh ở vùng này và xuông chúng của nó chính của nó đang là điều chỉnh sóng A xong rồi đang là sóng phục hồi B thôi do vậy ngắn hạn thì chúng ta giá dầu nếu chúng ta muốn bán chúng ta vẫn có thể canh bán ở vùng 73 dừng lỗ 75 được sai dừng lỗ chốt lời chúng ta hướng đến vùng 62 và 57 còn ngắn hạn thì tôi nghĩ là có lẽ chúng ta nên chờ đợi giá dầu rơi xuống vùng 55 57 chúng ta mua lên cái đó thì nó phù hợp hơn đó. tôi thiên về xu hướng là gì vàng với hàng hóa tôi chỉ cánh mua lên còn các sản phẩm tài chính khác ví dụ như là chứng khoán coi bất động sản thì tôi sẽ canh bán xuống đó là quan điểm cá nhân của tôi vì tôi thiên về hướng là uh, cái việc giảm béo phì của nền kinh tế bắt buộc phải xảy ra và những cái địa chỉ mà gây ra bong bóng hiện tại đang bong bóng thì nhất định sẽ phải xì hơi thế thôi ờ, đó là giá dầu. còn đối với tiền điện tử tiền điện tử thì chúng ta nhìn nó đang tích lũy trong cái nêm đi xuống nó là mô hình tiếp diễn nhé do vậy với cái mô hình tích lũy này có lẽ chúng ta nên chờ nó phá breakout phía dưới này chúng ta bán thôi có lẽ là đóng cửa daily dưới 45 ngàn thì chúng ta bán theo hoặc hoặc các bạn có thể canh nếu thị trường quay trở lại 49.000 chúng ta bán và chúng ta dừng lỗ năm 2000 cái này cũng được đó lần tới thì tôi nghĩ là khi BTC điều chỉnh thì nó sẽ break out và chắc chắn cái mốc 39.000 này sẽ bị công phá tôi nghĩ là trước mắt đó, thì BTC nếu điều chỉnh nhé thì nó sẽ điều chỉnh que trở về khu vực quanh 30 32 ngàn đến đây may ra mới có nhịp hồi do vậy tôi sẽ không khuyến nghị quý vị mua sớm nếu giá điều chỉnh về 30 32 ngàn thì chúng ta mua nhé chúng ta chờ hồi lại nhịp 40 ngàn không thì thôi không thì xuống chủ đạo các bạn các bạn có thể canh bán 49 50 ngàn dừng lỗ 52 ngàn hoặc đóng cửa dưới 45 ngàn chúng ta bán thì lúc đó chúng ta dừng lỗ 47 ngàn Đấy, dừng lỗ chúng ta tầm 2 3 ngàn giá còn chốt lời thì tầm 10 15 ngàn nhé <coughs> đó là BTC còn đối với chứng khoán Việt Nam chứng khoán Việt Nam thì quá trình phân phối đỉnh nó vẫn đang tiếp tục diễn ra đấy à, sau đợt phân phối thì chắc chắn nó sẽ điều chỉnh xuống thôi chúng ta chưa nhìn thấy đợt điều chỉnh mạnh với những thế nến hiện tại có lẽ là hiện nay thì các bạn có thể thoát hàng nhé tôi nghĩ là các bạn còn hàng thì nên canh thoát hết đi tạm thời chúng ta đứng ra ngoài chờ một đợt ờ, điều chỉnh mạnh của thị trường rồi chúng ta tính tiếp đối với vần y 30 thì cái tín hiệu nó rõ hơn phần y index à, tín hiệu bán hàng và chỉ số nó yếu hơn rất là nhiều xu chung của nó sẽ đi xuống thôi ừ. Đấy, khi đi xuống rõ ràng chúng ta không canh mua nữa còn có bạn hỏi tôi là bất động sản Việt Nam thế nào à, trở lại với bất động sản Việt Nam thì nó có một đặc điểm thế này các bạn nên nhớ là Việt Nam là penny đối với thị trường thế giới Việt Nam là penny những gì xảy ra với bất động sản Mỹ năm 2008 sẽ lặp lại với bất động sản Việt Nam và Trung Quốc năm nay À, à, năm tới 2022 2024 do vậy là tôi nghĩ là bất động sản Việt Nam và Trung Quốc nó đang đỉnh ở đỉnh chu kỳ bất động sản Trung Quốc thì đang xì hơi rồi Việt Nam thì chưa Việt Nam lại còn là penny hơn của Trung Quốc cơ nên chúng ta sẽ đi sau Đấy. do vậy chúng ta hết sức lưu ý là ừ, bất động sản Việt Nam nếu các bạn cầm hàng thì các bạn có thể canh thoát hàng tôi nghĩ thời điểm lý tưởng mà chính là thời điểm khi mà Việt Nam công bố cái gói kích thích kinh tế Ờ, tầm 1 đến 3 tháng đấy sẽ là thời điểm đạt đỉnh của bất động sản và tôi thì đặt niềm tin là bất động sản Việt Nam sẽ đạt đỉnh vào quý 1 2021 này sau đó thì sẽ là mất thanh khoản và điều chỉnh giảm còn sụp đổ chắc phải 2023 trở đi nó có sụp đổ không sụp đổ bất động sản nó có một đặc điểm khác chứng khoán chứng khoán mà đạt đỉnh thì, thì thường 3 6 tháng sau đó sụp đổ nhưng bất động sản thì nó có thể chết lâm sàng tầm 5 2 năm trước khi sụp đổ bởi vì giai đoạn đầu thì người đầu tư bất động sản thường là cầm cự cố gắng trả lãi Đấy, đến lúc không thể cầm cự được bắt đầu bán tháo còn không như chứng khoán nếu mà đạt đỉnh cái bị bán xuống là bị côn mơ zin là bị đẩy giá xuống là là sụp đổ ngay Đấy. còn ờ, cái việc ờ, đấu giá cái khu đô thị thủ thiêm với giá trên trời của Việt Nam còn đắt hơn cả ở các nước lớn trên thế giới thì chúng ta biết là cái điều này là không tưởng nếu chúng ta so sánh GDP của chúng ta ví dụ như so với Mỹ chẳng hạn Mỹ 66.000 chúng ta 3.000 3.000 ừ, rưỡi thì rõ ràng họ gấp 20 lần chúng ta nên bất động sản chúng ta rẻ bằng 20 lần họ là là bình thường rẻ gấp 10 lần so với sức mua tương quan là chúng ta đắt thực ra bây giờ trở lại GDP chúng ta phải nhớ là cái sức mua tương đương Đó. thực ra nếu xét sức mua tương đương ờ, thì thu nhập của chúng ta bình quân đầu người nó vào khoảng 10.000 như vậy Mỹ 66.000 mà lấy Mỹ làm chuẩn làm gốc mà thì thực ra bất động sản Mỹ đắt gấp 6 lần Việt Nam là chấp nhận được nếu mà đắt gấp 3 lần là Việt Nam thành đắt mà đắt gấp 10 lần là Việt Nam rẻ đấy chúng ta cứ như quy xuống một tương đương mà giá thôi đấy. do vậy là chúng ta lưu ý là cá nhân tôi đánh giá là dân Việt Nam thì rất là yêu đất có đồng tiền nào gửi tình yêu đất hết nhưng chúng ta nên nhớ nhé cái thời điểm hiện nay đang là cái giai đoạn bản lề năm 2022 ờ, nó là một năm rất là quyết định nó sẽ quyết định là trong 10 năm tới ai sẽ làm trâu bò kéo cày trả nợ ai sẽ làm người chủ Đấy, được các con nợ ờ, nuôi dưỡng à, tôi trở lại một bài toán như này để các bạn hình dung ra này tức là tôi có rất nhiều người bạn hiện nay thì ờ, một hai năm trước thì tài khoản thì rất là nhiều tiền lúc nào cũng tầm 30 50 tỷ tiền mặt gửi ngân hàng à, nhưng mà hiện nay thì họ luôn tự hào là họ nhiều tiền hơn rất nhiều tài sản của họ bây giờ ờ, tính ra tài sản dòng phải hơn trăm tỷ nhưng mà thực ra thì tôi có khuyến nghị họ là nhưng mà hiện nay thì thực chất thì họ lại không có đồng tiền mặt nào cả bên cạnh đó họ chỉ có các giấy tờ vay nợ thôi tại sao bởi vì họ đi đầu tư hết chứng khoán và bất động sản bây giờ thị trường lên và họ có một niềm tin tuyệt đối là thị trường chứng khoán bất động sản chỉ có đường lên thôi nên họ không những dùng tiền họ đầu tư hết mà họ còn vay tiền ngân hàng để mua có những người bây giờ trước kia thì có 50 tỷ tiền mặt giờ thì tính là có hơn trăm tỷ tài sản nếu trừ đi nợ bởi tổng tài sản của họ hơn 150 tỷ họ vay 50 tỷ tiền ngân hàng Đó, họ tính là bây giờ họ giàu hơn gấp đôi một năm trước nhưng chưa biết được có thể hai năm sau họ lại về tay trắng nên bởi vì sao chúng ta biết là những căn biệt thự bây giờ trước kia chỉ có 5 tỷ 7 tỷ 10 tỷ bây giờ lên 30 tỷ 50 tỷ một căn biệt thự triệu đô nó đâu có dễ dàng như vậy Đó. Bây giờ một người với tài sản tầm độ 150 tỷ tính ra chỉ cầm 4 5 căn đấy. Nhưng đây là mọi người đang tính tại giá hiện thời, nhưng mà khi nó ở giá hiện thời mọi người có bán đâu mà tính mình có tiền. Nhưng nợ của mọi người thì chắc chắn là nợ thật. Đấy. Ví dụ như bạn đang có 5 căn, mỗi căn 30 tỷ. Vậy 5 căn của bạn là 150 tỷ rồi, đúng không ạ? Các bạn vay ngân hàng 50 tỷ. Như vậy trừ ngân hàng đi thì các bạn tài sản các bạn là trăm tỷ đúng không lớn hơn lúc 450 tỷ rất là nhiều nhưng các bạn quên mất là một khi thị trường đạt đỉnh mà nó điều chỉnh giá giảm giá thì các bạn nên nhớ bất động sản mất thanh khoản luôn lúc đấy các bạn không thể bán được bất cứ lô nào cả nhưng nợ của bạn thì không trốn được đấy. khi bất động sản của bạn mà điều chỉnh giảm 30% giá thì có phải 150 tỷ của các bạn xuống 100 tỷ không nợ của bạn sẽ tăng từ 50 tỷ lên 60 tỷ đúng không ạ đấy bởi vì 10 tỷ kia 10 tỷ lãi vay như vậy tài sản các bạn trở về mặt đất là 40 tỷ nhưng tại thời điểm đấy các bạn đâu có bán được hàng nếu giả sử mà thị trường nó điều chỉnh giống thị trường Mỹ mất giá 65% năm 2008 đi thì lúc đó các bạn mới bán được hàng thì lúc đó 150 tỷ của các bạn chỉ còn có 50 tỷ thôi chúng ta âm dưới mặt đất luôn bởi vì lúc đó tiền lãi ngân hàng của chúng ta đã tăng thêm 10 tỷ nữa lên 70 tỷ rồi như vậy từ lúc chúng ta có 450 tỷ giờ chúng ta trở về tay trắng mang thêm số nợ 2-30 tỷ. Đó là điều rất bình thường trong cái quy luật. Nên thời gian tới thì chắc chắn nếu các bạn mà không tỉnh táo, không thoát hàng đúng, không kiềm chế được lòng tham thì việc các bạn biến mình ờ, từ triệu phú thành ờ, vô sản là rất bình là bình thường. Cũng như nếu các bạn không tỉnh táo các bạn biến mình thành trâu trả nợ là bình thường. Trâu trả nợ là như nào? Đó bây giờ tôi có một số người bạn cũng ở quê lên hiện nay á thì cái tiền tích lũy của họ chỉ có hơn 1 tỷ thôi à, thu nhập thì cũng gọi là mức khá hai vợ chồng thu nhập thì khoảng 50 triệu tiêu mất nửa còn giữ độ 25 triệu đúng không ạ nếu bình thường mà không vay trả nợ mua nhà thì rõ ràng là với mức 25 triệu dư giả là tích cóp năm cũng được ba bốn trăm nhưng bây giờ trong tài khoản chỉ hơn 1 tỷ mua một căn hộ 4 tỷ đúng không ạ vay mất 2 tỷ rưỡi bây giờ mỗi tháng trả cả gốc cả lãi là 40 triệu đã vượt cái khả năng chi trả rồi đó thì bắt đầu kinh doanh đầu tư thêm một năm nay thì đầu tư chứng khoán nó vặt ra được mỗi tháng thêm được mấy chục triệu cảm thấy ờ, rất là dư giả và cảm thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng nhưng mà rõ ràng mấy năm tới khi mà thị trường chứng khoán không thuận lợi nữa không những bạn ấy mỗi tháng có thể kiếm được mấy chục triệu từ chứng khoán mà có thể lại bị âm mấy chục triệu thì lúc đấy cái áp lực trả nợ nó sẽ rất là ghê gớm gia đình sẽ phải tự cắt giảm chi tiêu cộng với phải tăng làm thêm chưa kể nếu kinh tế mà nó suy thoái thu nhập có thể nó lại giảm đi chứ nó lại không duy trì được năm sáu mươi triệu như bây giờ thì lúc đó rõ ràng là là vấn đề rất là lớn và có thể sẽ bước vào vòng xoáy là làm trâu cày trả nợ 10 năm cứ hề hục đi cày và trả nợ thôi không có đồng nào tích lũy cả đáng nhớ bình thường nếu mà các bạn ấy mua căn hộ từ 3 năm trước thì những căn hộ đó chỉ có giá 2 tỷ rưỡi thôi nhưng hiện nay giá căn hộ cũng đẩy lên khá là cao nó rơi ba trên dưới 4 tỷ một căn hộ đó. 80 100 mét vuông <clears throat> tức là chúng ta phải hiểu là bất cứ cái quá trình nào những cái giai đoạn ờ, bơm bong bóng thì mọi người cảm giác là mình rất là giàu có và mình rất là nhiều tiền nhưng khi quá trình xì hơi bong bóng xảy ra thì mọi người mới thật sự là ngỡ ngàng là gì mình không giàu có nhưng mình vẫn tưởng tiền của mình đều ở dạng tiền hơi tiền số điện tử tiền trên giấy tiền hiện thực thì rất ít người quy tài sản ra ra tiền mặt để mọi người có hoặc là quy tài sản ra vàng đó nên ờ, nhà của bạn hôm nay giá này mai năm sau có thể giá khác vì các bạn biết là giá nhà tăng hay không tăng thì nó chỉ là cái mô hình Ponzi thôi bản chất đó, thì bất động sản đó, thì đáng nhẽ nó tăng giá là theo cái giá trị khai thác ví dụ như bạn đưa giá trị tài sản đó vào bạn cho thuê hoặc bạn kinh doanh nó có dòng tiền thì nó mới là đầu tư còn đâu khi các bạn mua cái lô đất nền ngồi chờ có thằng khác ngu hơn đến mua trả giá cao để mình bán thì đấy là mô hình Ponzi thôi khi nào không có thằng ngu hơn nữa thì cái lý thuyết luôn có người ngu hơn đấy lúc nào không có thằng ngu hơn mình nữa thì mình là thằng mua cuối cùng và mua cuối cùng thì ngồi đỉnh thôi cá nhân tôi thì không khuyến nghị các bạn mua hay bán hàng vào thời điểm này nhưng tôi nghĩ là thị trường đang ở những bước thang cuối cùng thì các bạn cũng hết sức cẩn thận hết sức cẩn thận có thể cái kỳ đầu tư công ra nó là cái cái kỳ cuối cùng để nhà cái thoát hàng đó chúng ta hết sức cẩn thận thời điểm hiện tại Đấy, vì chúng ta hiểu là trong đầu tư bản chất đầu tư thì là phải mua của thằng chán bán thằng thèm nhưng bây giờ cả thế giới không riêng gì Việt Nam cả thế giới đang sôi sục vì đất cát sôi sục vì chứng khoán thì rõ ràng nó ở đỉnh rồi giá thì cũng toàn tăng 5 lần 10 lần thậm chí 20 lần không có gì có thể tăng nhanh thế cả chúng ta nên nhớ 10 năm nữa thu nhập cũng chỉ tăng được 3 lần đó do vậy những cái gì là tăng 10 lần tức là tăng trước của 20 năm rồi chúng ta đang mua của cái giá tương lai 20 năm rồi thì còn gì mà ăn nữa đúng không ạ nhưng tăng 3 lần là đúng giá đó. kiểu kiểu như vậy thì chúng ta hết sức cẩn thận giai đoạn này là giai đoạn nói chung là kiến ăn cá cá ăn kiến đấy chúng ta hết sức cẩn thận khôn sống giải <laughs> chết thôi <laughs> ok đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường à, và có bạn nhiều bạn khá nhiều bạn nhắn tin riêng hỏi tôi về bất động sản thì tôi cũng có nói qua về bất động sản thì nó thành video nó hơi dài một chút thôi thì đó là quan điểm cá nhân của tôi tôi nghĩ là cái bữa ăn miễn phí nó cũng đến ngày nó kết thúc rồi nhạc cũng đã tắt rồi tiệc sẽ tan thôi Đấy. thì chúng ta hết sức cẩn thận cái bữa tiệc miễn phí cái thời điểm chúng ta kiếm được tiền thì bây giờ theo tôi đánh giá trong năm 2022 2023 ai giữ được tiền người đấy xem người chiến thắng giữ được tiền không có nghĩa bạn cầm tiền giấy nhé tức là bạn có thể giữ tiền bằng cách vào các tài sản chống chọi với lạm phát ví dụ như vàng bạc hàng hóa chẳng hạn đấy, đầu tư bên thị trường hàng hóa chẳng hạn dầu hoặc các loại hàng hóa thiết yếu cơ bản khác à, bạn biết đấy chứng khoán ừ. ờ, còn có thể đẩy tăng hàng 10 lần ờ, tiền điện tử chả có giá trị sử dụng gì cả chỉ là mô hình Ponzi thôi còn có thể đẩy tăng hàng trăm lần hàng nghìn lần thì các bạn đừng hỏi lý do vì sao nếu các hàng hóa thiết yếu khi nó vào sóng nó tăng gấp đôi gấp ba thậm chí gấp 5 gấp 10 lần nhé chúng ta có thể không đi chơi có thể không mua siêu xe chúng ta không thể không ăn được các bạn lưu ý nhé chưa kể bây giờ một thế lớp thế hệ trẻ rất lớn là lao vào đầu tư ờ, ở nhà chết đinh chứng khoán này chết đinh coi này à, môi giới nhà đất này không đi làm nữa không đi làm lấy đâu ra sản phẩm để chúng ta tiêu dùng thì nhất định là tiền nhiều mà hàng ít thì giá sẽ tăng thôi mà càng tăng lúc nào mà hàng hóa nó có cái tâm lý tích lũy đầu cơ nữa thì nó sẽ phi mã luôn các bạn hãy chuẩn bị cho một thập kỷ siêu lạm phát có thể mức thống kê lạm phát mỗi năm chỉ 5 10 phần trăm 15 phần trăm nhưng mà hàng hóa thực tế có thể tăng 5 lần 10 lần có thể sẽ đến ngày mà các bạn ờ, mang tiền lương về đi mua gạo cảm thấy nó khó khăn đừng nghĩ chuyện mua hàng xa xỉ lúc đó thì tiền đầu mà mua đất cát nữa ờ, tiền đầu mà siêu xe nữa có mà duy trì cuộc sống hàng ngày cũng khó đúng không ạ ví dụ như bây giờ hai vợ chồng ờ, làm ờ, cái lương 50 triệu tiêu 30 triệu đúng không dư 20 triệu nếu bây giờ giá cả tăng gấp đôi hai bạn tiêu tiết kiệm thì đủ ăn làm gì còn đồng nào dư mà mua gì nó tăng gấp ba chắc chắn là các bạn thiếu vậy phải cắt giảm chi tiêu cắt cái gì <laughs> nhìn ăn hàng gạo vẫn này mua rau vẫn này mua đúng không cùng lắm là cắt bớt thức ăn thay vì ăn nhà hàng thì ở nhà nấu cơm ăn thay vì trước kia hay đổi món à, ăn hải sản rồi ăn lọ ăn chai thì bây giờ chuyển ra ăn toàn cơm bình dân thôi <laughs> ăn ờ, trứng cá thịt đậu phụ đậu phiếc thôi <laughs> ok à, đó là toàn bộ phân tích nhận định tuần tới thì video nó cũng dài rồi tôi sẽ dừng ở đây chúc quý đầu tư sẽ có một tuần ờ, đầu tư thành công cùng cuối năm rồi các bạn hãy chú ý bảo vệ thành quả của mình đã kiếm được trong năm 2021 nhé thường thời điểm cuối năm là một thời điểm có thể là có những cái biến động bất thường khó đoán ấy. chúng ta phải biết tự bảo vệ thành quả của mình đó. chúc quý đầu tư có một tuần đầu tư thành công